và sau đó mình lao vào và mình mua mình mua giá tăng và mình mình thấy có lời một tí mình bán xong rồi mình thấy giá lại tăng tiếp lại có tin mới ra mình lại mua tiếp sau đó mình bị lỗ mình bán ra thì nó sàn trắng bên mua không có ai mua cả trong khi bên bán thì một đống thế là nó cứ giảm giảm giảm càng ngày giá càng sàn sàn sàn bạn lỗ xong rồi bạn lỗ mất cả cái chỗ lời luôn thế là cuối cùng bạn lỗ lỗ và lỗ một cổ phiếu tưởng chừng như đang có lời tự nhiên chuyển thành lỗ và lỗ nặng thì bạn cần phải xem video này ok à, đầu tiên Hà sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về những chú khỉ là ngày xưa ngày xưa ở một ngôi làng nọ người dân và khỉ sinh sống rất là hòa thuận với nhau khi khỉ hay đến làng tìm kiếm thức ăn và người dân thì họ rất là quý họ cũng không ghét bỏ gì một khỉ này cả thậm chí thỉnh thoảng còn thấy cho nó mấy cái đồ ăn dư thừa mà gọi là không quan trọng cho đến một ngày có một anh chàng người lạ xuất hiện đến cái làng này sinh sống anh này ở đâu đó xa nghe bảo là xa lắm anh ta bảo là anh ta đang cần mua khỉ với số lượng lớn và sẽ trả 10 đồng cho một con khỉ mỗi người dân bắt được à, và dân làng thấy của tự nhiên khỉ thì đầy luôn mà bây giờ tự nhiên đang rảnh mà có 10 đồng một con khỉ hả à? cũng hay đấy cũng hấp dẫn đúng không có lời tức là và ngoài những cái người mà dửng dưng cố tìm cách kiếm lấy bảy khỉ ấy, thì những người còn lại đều bắt đầu tranh nhau bắt được càng nhiều khỉ càng tốt và người dân bình thường đối xử hiền lành tử tế về khỉ thì bây giờ bắt đầu trở nên điên cuồng và lùng bắt không sót một con khỉ nào chẳng mấy chốc ngôi làng trở nên vắng khỉ nó không dám tới nữa và cũng có rất nhiều người bắt đầu kiếm được tiền khi mà bán khỉ cho người thanh niên kia đây là giai đoạn 1 ha khi mà một cổ phiếu nó đang bình thường tự nhiên có tin tức có tin tức gì đó lên giá và bắt đầu bắt đầu có giá lên thật mọi người có những người bắt đầu hoài nghi có những người nhìn và có những người thấy giá nó bắt đầu lên thật có những người kiếm được tiền có những người hô hào là ô tôi đã bán tôi đã có lời tôi đã lời rất hấp dẫn và tôi thấy hình như nó còn lên nữa ok tiếp máu các mối quan hệ sức mẻ không khiến những người nó những người trong làng nó dừng lại cái việc họ làm và cứ tưởng như là mua khỉ bán xong 10 đồng cho anh chàng kia là xong rồi anh dè anh ta lại ra một cái thông báo mới là vẫn chưa đủ và lúc này anh ta sẽ trả 30 đồng cho bất kỳ ai tìm bắt và bán được một con khỉ cho anh ta giá được đồn là sẽ lên gấp 3 có những cái hợp đồng mới sắp được ký có những khoản lợi nhuận mới sắp được hiện thực hóa tin đồn ở đâu đó lan lan lan lan ra và lúc này cuộc tìm cuộc chiến tìm khỉ trở nên khốc liệt hơn bắt đầu tàn nhẫn hơn bắt đầu gọi là gọi là tranh giành đấu đá các thể loại tất nhiên máu đổ và mọi thứ vẫn không khiến người này dừng lại bây giờ 30 đồng một con khỉ là một số tiền đã tăng gấp 3 giá cổ phiếu đã lên gấp 3 rồi cực kỳ hấp dẫn và cuối cùng thì khỉ gần như tuyệt chủng ở cái khu rừng quanh ngôi làng và cả ngôi làng tất nhiên là không còn sót một con khỉ nào cả và bán và lại có những gọi là lại có những người khoe là ô tôi đã chốt lãi tôi đã kiếm được một mớ tiền à và chưa hết giai đoạn thứ ba lúc này anh người thanh niên này tuyên bố rằng là sẽ mua với giá 50 ngàn 50 đồng một con cho những ai tìm và có thêm khỉ nữa và tuy nhiên lúc này là khỉ là không còn rồi không còn một chú khỉ nào trong ngôi làng nữa và anh chàng rất là thất vọng và anh ta bảo tôi sẽ đi ờ, công tác một chuyến và một tháng nữa tôi về và bây giờ ai bắt được con khỉ nào thì cứ bán cho cái cho cái người giúp việc người trợ lý của tôi đứng canh bài khỉ đây à câu chuyện nó diễn biến tiếp theo thế này bạn hãy bấm nút chuông vào nút đăng ký kênh đây là lần đầu tiên xem video tiếp ha rồi trong cái thời gian anh chàng thanh niên đi vắng á, người dân quay lại với công việc thường nhật và cái việc mà giàu có từ cái đống những bán khỉ này trở nên quá dễ dàng mọi người bắt đầu chán những công việc đi làm hàng ngày của mình chán công việc văn phòng của mình bắt đầu tập trung nghiên cứu tìm thêm khỉ tập trung tìm xem còn cổ phiếu nào ngon như vậy nữa không và lúc này chưa hết những cái nắm được tâm lý của những cái người đó người giúp việc người phụ tá của anh chàng kia bắt đầu than thở rằng ôi tôi đã chán cái công việc giữ khỉ này lắm rồi bây giờ tôi có một cái kế hoạch tôi có một cái kế hoạch hoàn hảo tức là tôi sẽ bán cho lại cho các anh là cái chỗ khỉ này và bây giờ tôi chỉ bán các anh 35 đồng một con thôi lúc nào ông chủ tôi quay trở lại các anh ép ông mua giá 50 đồng một con chắc chắn là ông ta sẽ đồng ý tại vì ông ta đang rất cần khỉ để mà làm cái gì đó gì đó gì đó một cái lý do cực kỳ hợp lý và bạn nghĩ những người dân đó có tin không họ tin họ tin vì sao vì lòng tham họ nghĩ là ô trời bây giờ mình mua lại mình mua lại khi mà giá nó mình mua lại với giá 35 mà nó sẽ lên giá 50 nữa ố ngon quá ngon quá là mình lại dốc hết tiền bạc gọi là nhà có cái gì là đi cầm hết để mua mua để mua để mua thêm vào vì tin đồn ra giá còn tăng nữa lại có những tin nữa tại vì hồi trước nó đã tăng rồi nó đã tin nó ra nó đã tăng rồi giờ chắc chắn nó sẽ tăng nữa chắc chắn nó sẽ tăng nữa nhưng lần này lần này thì sao lần này thì người giúp việc sau khi bán được hết chỗ khỉ cho người nông dân thì biến mất tích và anh chàng kia một tháng sau không thấy về không thấy về thế là dân làng ai cũng tức giận đỏ hết cả mặt bây giờ mỗi nhà là một đống khỉ bây giờ làm gì với nó rồi ờ, không phải phải nuôi nó phải cho đồ ăn không cho ăn nó chết đó là bây giờ thôi không nuôi thì thả thả bán không ai mua sàn trắng bên mua đó thế là trên thị trường chứng khoán những chú khỉ thì được gắn với những cái cổ phiếu gọi là cổ phiếu ABC YZ đó và còn những cái sắc mặt đỏ trên khuôn mặt những người nông dân giận dữ thì biểu thị cho giá cổ phiếu đỏ và thỉnh thoảng nó còn xanh lép vì sợ hãi giảm sàn nữa bạn thấy không làm giàu bằng việc mua bán khỉ mua đi bán lại những cái tờ giấy những cái tờ giấy được gọi là gọi mỹ mèo là cổ phiếu gọi là giá trị doanh nghiệp nó không phải dễ và cũng có những tờ giấy nó giá trị thật nhưng mà cũng có những tờ giấy nó chỉ là giấy thôi vì vậy mình phải rất tỉnh táo nếu mà mình quá ngây thơ thì người chịu thiệt đầu tiên trên thị trường chứng khoán chắc chắn là mình bài học rút ra là gì bạn có hai bài học cực kỳ quan trọng mà bạn cần phải nhớ khi mà xem tới đây số 1 đầu tiên nếu ai đó bảo bạn mua một cổ phiếu gì đấy hãy nhớ kỹ chỉ có hai lý do thôi thứ nhất vì họ đang giữ cổ phiếu đó họ muốn nó tăng giá họ mới bảo bạn mua để nó tăng giá số 2 nếu họ muốn bán cổ phiếu đó ra họ mới kêu bạn mua thì để có người có có cầu vào thì họ mới bán được ra ha đó là bài học đầu tiên bài học số 2 đó là hãy đừng ngừng lại cái việc lên diễn đàn lên room nghe ngóng các tin tức để tìm những cái thứ gì nó dễ ăn hãy tìm cho mình một cái phương pháp đầu tư hiệu quả tự mình phân tích tự mình kiểm chứng đừng trông đợi vào việc hôm nay mua giá 15 mai nó lên 30 không có cái gì ngồi không có tiền hết cái gì cũng cần bỏ công sức ra và hãy nhớ cái gì dễ có thì dễ mất ngay cả trúng số dễ có đúng không nhưng mà vài năm sau những người trúng số hầu như là mất hết thậm chí họ còn gọi là lâm vào cảnh khổ hơn trước khi trúng số nữa vì họ không có cái năng lực sở hữu cái số tiền đó đừng tập trung tìm những cái bí kíp những cái mánh khóe những cái tip những cái những cái đường tắt để kiếm tiền nhanh mà hãy tập trung phát triển cái năng lực của bạn khi mà năng lực bạn đủ lớn tiền nó sẽ tự nhiên nó tới rồi đó là nguyên tắc đầu tư chứng khoán vàng phải biết câu chuyện của cáo và nhím ha câu chuyện của cáo và nhím nguyên tắc đầu tư chứng khoán vàng phải biết thì uh, nó xuất phát từ mỗi câu chuyện đó là câu chuyện ngụ ngôn giữa con cáo và con nhím trong rừng á trong cái chuyện ngụ ngôn này thì cáo là một cái loài vật mà nó biết rất là nhiều thứ nhưng nhím thì nó chỉ biết có một thứ à và cáo nó được biết đến là cái loài vật mà rất là khôn ngoan nó có thể nghĩ ra nhiều chiến lược phức tạp rồi nhiều cách thức rất là phức tạp để tấn công con nhím và mục đích là nó ăn thịt con nhím còn ngày qua ngày á con nhím thì nó lại khác con nhím thì nó gọi là đi ngược lại nó được biết đến một loài thấp kém hơn nó lạch bạch đi lại tìm kiếm thức ăn và nó chăm sóc ngôi nhà của nó không như con cáo con cáo rất là nhanh rất là đẹp rất là khéo léo và thường có vẻ như con cáo nó sẽ chiến thắng trong cái cuộc đối đầu đó nhưng câu chuyện không đơn giản như thế một ngày như mọi ngày cáo nó lặng lẽ lặng lẽ lặng lẽ chờ đợi ở ngã ba đường còn nhím thì nó đang chăm chú lo công việc của nó nó đang chăm chú đi gọi là đi kiếm thức ăn và nó đi đúng vào cái con đường mà con cáo nó đang mai phục vào đó nó đang sẵn sàng cáo nghĩ trong đầu u chắc chắn là ta sẽ bắt được mày chắc chắn nó nhảy chung một cái nhảy ra trước mặt con nhím con nhím bé nhỏ vừa tự nhiên thấy con cáo ra một cái là trong đầu nghĩ đòi lại nữa chẳng lẽ mãi nó không học được cái bài học gì sao trời xong rồi nó cuộn tròn lại thành một quả cầu gai và nó đưa cái gai nhọn của nó ra tứ phía và con cáo nhảy tới và gặp sự tự vệ của con nhím xù gai ấy, là phải ngừng lại rồi lại phải chạy về chỗ cũ và nó lại nghĩ cách tấn công khác một ngày con cáo con nhím nó chiến đấu với nhau vài lần cứ kiểu đó cứ này cứ nhảy ra xong rồi nhảy từ đằng trước nhảy từ đằng sau nhảy từ trên nhảy từ dưới này nọ con nhím thì lúc nào cứ thấy chuẩn bị nghe mùi cái thế nhảy ra cái hay là thấy động tĩnh nhảy ra cái là cuộn tròn lại và cuối cùng á thì con nhím nó luôn luôn là người thắng cuộc cuối cùng con nhím nó lúc nào nó cũng chỉ làm một cái động tác cuối cùng là co người lại và xù lông ra xù mấy cái gai của nó ra tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy tại sao con cáo nó biết rất là nhiều thứ nó nhảy góc nọ nó nhảy góc kia nó tầm lum tà la nó bày ra đủ mọi thứ trò nhưng cuối cùng người thắng luôn luôn là con nhím bởi vì có một cái câu như thế này trong cuộc sống đôi khi biết nhiều thứ chưa chắc đã hay bằng biết một thứ nhưng tinh thông suy tính nhiều mưu mô chưa hẳn đã thành công bằng việc tập trung vào một định hướng và kiên định với nó đó là cái chuyện trích trong cái cổ tích Hy Lạp cái chuyện cáo của con nhím vậy trước khi bước vào cái phần quan trọng nhất là cái bài học về chứng khoán vậy nếu mà có cơ hội lựa chọn bạn sẽ lựa chọn làm cáo hay nhím làm một con cáo xinh đẹp đẹp đẽ khéo léo thậm chí nó có thể còn hơi ma mãnh một tí nhanh nhẹn nhảy nhót các kiểu nhiều người sẽ chọn làm con cáo nhưng con nhím là sao nó là một cái loài gọi là trông có vẻ khá là lề mề không có ồn ào đúng không và đôi khi trông có vẻ rất là chán lúc nào cũng lùi lùi lùi lùi lùi lùi đi như vậy không có gì thú vị không có gì hấp dẫn như con cáo vậy cáo và nhím liên quan gì đến cái sự thành công của một nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường vốn đầy khắc nghiệt này cái câu chuyện ngụ ngôn đó nó nói về cái học thuyết con nhím cái học thuyết này cực kỳ nổi tiếng luôn học thuyết này cực kỳ nổi tiếng nhưng nếu mà bạn để ý hơn thì vừa rồi câu chuyện vừa rồi nó rút ra cho mình một cái bài học cực kỳ quý báu trong cái việc đầu tư vốn dĩ nhá nếu mà bạn để ý tâm lý của nhà đầu tư cũng không khác gì so với con cá tức là mình luôn luôn là hy vọng thay đổi nhiều phương pháp lúc thì nghe người này nói lúc thì nghe người kia nói lúc thì nghe mã này lúc thì nghe mã kia lúc thì nghe nguồn tin này lúc thì nghe nguồn tin khác và tin rằng cái chuyện mà thay đổi nghe thêm nhiều nguồn tin liên tục như vậy nó sẽ giúp mình đầu tư thành công nhưng thực tế thực tế là kiên trì đi theo một phương pháp phù hợp mới là cái điều quan trọng giúp bạn thành công trên thị trường chứng khoán đó mới là cái điều quan trọng nhất ok nhớ bấm nút chuông và đăng ký kênh để nhận thông báo khi ra video mới nhất nha tiếp theo là trong cái câu chuyện ngụ ngôn vừa rồi á thì con cáo nó dùng rất là nhiều chiến lược mưu mẹo đúng không lúc thì nó làm thế này lúc thì nó làm thế khác nó nó thay đổi cách thức của nó liên tục nó thay đổi cách thức của nó liên tục tấn công liên tục và nó còn chạy nhanh nữa thậm chí là thỉnh thoảng nó còn biết giả chết nữa nó giả chết nó nằm xong rồi đợi con nhím đi qua rồi nó nhảy lên nó chụp nhưng mà hết lần này đến lần khác nó bị đánh bại lúc nào nó cũng bị cắm vài cái gai mọi người có lần thì nhiều lần thì ít nhưng mà lúc nào cũng bị cắm vài cái gai mọi người và sau tất cả mọi chuyện con cá nó không hiểu một điều là con nhím nó chỉ biết mỗi thứ con nhím nó bị biết thành thục mỗi một thứ thôi đấy là con người lại đến là tự vận con nhím nó chỉ biết đúng cái đấy nó xuất sắc đúng cái đấy là nó tự tự vệ nó co tròn người lại rất là nhanh nó cực kỳ xuất sắc trong cái việc co tròn người lại cực kỳ nhanh còn cáo thì cứ lúc thì làm này lúc thì làm chứ bày lúc thì bày trò này lúc thì bày trò khác và ông George Soros á một cái nhà đầu tư cực kỳ là nổi tiếng thì ông đưa cái chuyện ngụ ngôn này vào một cái bài phỏng vấn khi mà ông được phỏng vấn năm 1963 và ông phân loại nhà đầu tư thành hai nhóm cáo và nhím trong cái buổi phỏng vấn đó ông chia sẻ quan điểm ông bảo rằng cáo là loài động vật rất là khéo léo ma hãn luôn theo đuổi nhiều mục tiêu và lợi ích bởi vì nó có quá nhiều mối quan tâm và chiến lược khác nhau nên là sẽ thường bị sao nhãng và không tập trung vì vậy nếu mà nhà đầu tư kiểu con cáo á, trong dài hạn khó mà đạt được một thành tích thật sự xuất sắc và ngược lại nhím tuy nó hơi chậm nó ít được chú ý nhưng mà nó nhìn mọi việc theo một cách đơn giản và tập trung và có một cái nhìn bao quát nhất có một cái nhìn bao quát đơn giản tập trung và bao quát đó là cách tư duy quyết định và làm mọi thứ và điều đó nếu mà bạn có cái cách tư duy đó thì nó sẽ giúp bạn thành công bất chấp điều kiện bất lợi thị trường có diễn biến ngắn hạn bất lợi như thế nào đi chăng nữa đó là cái cực kỳ quan trọng và câu chuyện đó, nó nhấn mạnh một điều rằng bạn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn nếu đầu tư tập trung vào một phương pháp và làm thật tốt cái phương pháp đó bất kể phương pháp của bạn là phương pháp giá trị phương pháp tăng trưởng hay phương pháp gì đi chăng nữa nhưng bạn phải tập trung và bạn phải làm xuất sắc nhất trong cái phương pháp đó bằng cách đó thì mới có thể đánh bại được thị trường mới có thể nhà, à, trở thành một nhà đầu tư kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán chứ không phải là chỉ là một nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán và chơi chứng khoán à, có một cái ví dụ rất là kinh điển nữa là Lý Tiểu Long ông cũng đã từng đúc kết qua một cái câu rất là quen thuộc nếu mà bạn để ý Lý Tiểu Long có một câu cực kỳ quen thuộc đó là tôi không sợ người học một ngàn cú đá mà tôi chỉ sợ người tập một cú đá một ngàn lần nhớ nếu mà người ta tập một cú đá một ngàn lần là người ta sẽ đá một cách cực kỳ thành thục một cách cực kỳ chính xác một cách cực kỳ mạnh mẽ hơn là người tập một nghìn kiểu đá khác nhau giống như con nhím nó chỉ làm một hành động duy nhất thôi nó làm hành động đấy cực kỳ nhanh cực kỳ chính xác và cực kỳ hoàn hảo nên nó thắng cái mấu chốt những cái mấu chốt nó liên kết với nhau như vậy và bạn hãy để ý nhá một cái nhà đầu tư thành công sẽ thường trung thành với một cái hệ thống giao dịch được chứng minh nha nhưng mà quan trọng nha nếu mà bạn chọn cái hệ thống giao dịch nào cái hệ thống đó phải được chứng minh là hiệu quả hiệu quả nhiều năm rồi qua các chu kỳ của thị trường chứ không phải là cứ trung thành với một cái hệ thống giao dịch nào đó mà không không biết là nó có hiệu quả hay không cái đấy là cái hết sức quan trọng và thường khi mà cái hệ thống đã được chứng minh hiệu quả người ta sẽ chỉ nâng cấp thôi để nó hiệu quả hơn chứ không có bỏ đi hoàn toàn bởi vì phải nhớ một cái điều quan trọng tiếp theo này một cái điều quan trọng tiếp theo đó là không có một cái chén thánh nào hết trong cái giao dịch vì mỗi một cái hệ thống giao dịch nó chỉ phù hợp với từng kiểu người và từng hoàn cảnh thị trường nhất định thôi chứ không có một hệ thống giao dịch hay một cái gì mà thắng ở mọi thời điểm và mọi lúc mọi hoàn cảnh của thị trường mọi thời điểm không có cái nào nếu mà ai bảo có cái đó là sao luôn luôn có những lúc phải ngừng lại có lúc đầu tư có lúc phải ngừng lại đó là cái quan trọng còn bình thường những nhà đầu tư bình thường thì rất dễ mất kiên nhẫn khi mà thấy một cái hệ thống giao dịch hiện tại không hiệu quả liên tục chỉnh chỉnh chỉnh hoặc là update sang hệ thống mới hoặc là bỏ đi hoàn toàn hoặc là tùm lum hết đó là cái sai lầm cực kỳ nghiêm trọng vì một hệ thống khi mà bạn theo đuổi cái đầu tư lâu dài ấy, dần dần bạn sẽ nhận ra được ưu khuyết điểm của nó từ đó sử dụng nó càng nhuần nhuyễn hơn bởi vậy thông qua cái câu chuyện mà cáo với nhím vừa rồi á bạn phải ghi nhớ một điều là đầu tư chứng khoán là một khoản đầu tư lâu dài có thể mình lời hay lỗ trong các lần giao dịch nhưng càng về sau chuyện gì xảy ra mới là chuyện quan trọng tức là nó không phải là một cái viên thuốc thần mà mình thắng ngay lập tức hay mình làm giàu một cách nhanh chóng nó cần thời gian để mình tích lũy và giàu có nên đừng vì một cái giao dịch lời hay lỗ mà tâm lý trở nên quá hưng phấn quá lạc quan hay là cũng quá bi quan khi mà cái bị lỗ một cái Hãy theo đuổi một phương pháp đầu tư lâu dài mà bản thân thấy thích hợp nhất để giúp bạn kiếm được tiền và thành công hơn nữa trên cái thị trường đầy gian truân này. Và Hoàng cũng có một cái buổi chia sẻ về cái bộ quy tắc của Hoàng đã giúp đạt được từ 15 đến 20% lợi nhuận trên thị trường Việt Nam. Nếu mà bạn quan tâm bấm link phía dưới, nó đơn nó đơn giản, nó không ồn nào, nó đôi khi nó có thể hơi chán như cái cách đầu tư của con nhím vậy, nhưng quan trọng là nó kiếm được tiền. hay đang đẽo cày giữa đường ok rồi bạn nghe bạn sẽ thấy nó hơi bị kỳ kỳ đúng không đầu tư làm sao đẽo cày giữa đường Sao hai cái có liên quan gì nhau nhưng bạn phải nhớ một điều thế này trong đầu tư chứng khoán á bất kể dù bạn đầu tư vốn ít hay vốn nhiều tiền to hay tiền nhỏ bạn mới tham gia hay là bạn tham gia lâu rồi bạn kinh nghiệm đầy mình chinh chiến lâu năm rồi nhưng mà nếu mà mình không có một cái chính kiến một cái con đường một cái lộ trình rõ ràng hiệu quả mình sẽ gặp thất bại đấy là cái thứ mà không thể tránh khỏi nên à, à trong cái video này Hoàng mới lấy cái câu chuyện mà đéo cày giữa đường ra để mình chia sẻ với nhau để xem vậy làm thế nào thì nó mới đúng làm thế nào mới hiệu quả nhưng mà đầu tiên bạn có biết câu chuyện đéo cày giữa đường nó là sao tức là nó là cái chuyện kể nó là có một bác nông dân cả đời họ ông sống bằng cái nghề đồng áng và ông muốn làm thật tốt cái công việc đồng áng của mình năng suất thật là cao lên để đỡ vất vả hơn thế là một hôm ông xin được một cái cây gỗ tốt một khúc gỗ rất là tốt rất là đẹp và tính làm một cái cày để mà để làm việc cho tốt hơn nhưng mà không biết làm sao cho nó ok thế là mới mang ra ven đường ngồi vừa ngồi đẽo vừa hỏi mọi người xem là như nào để ra được một cái tác phẩm tốt nhất tin rằng nhiều cái đầu sẽ tốt hơn một cái đầu à đó thì uh, ông nông dân ngồi đẽo được một lúc thì có một người đi qua trên là ông đẽo vậy là không đúng rồi nó to quá phải làm nó nhỏ lại nên nó nó dài dài ra một xíu cái bác nông dân nghe thấy có lý lại ok thì lại gọi là lại đẽo cho nó nhỏ lại xíu rồi cho nó dài đi khúc cái uh, lại có người đi qua lại bảo là bây giờ nó dài làm sao được nó phải ngắn lại nó phải ngắn lại đó thế là lại ờ, lại làm cho nó ngắn lại lại chỉnh sửa thêm xong rồi từ sáng đến tối cuối cùng là đéo tới đéo lui vẫn chưa ra được cái cảnh cứ người này qua nói một xíu người qua nói một xíu cuối cùng nó còn lại con khúc à cuối cùng khúc gỗ còn lại một khúc và lúc này chỉ làm được củi thôi chứ không thể nào mà ra được cái cày nữa cái bài học rút ra là gì cái bài học rút ra là làm cái gì cũng vậy mình phải có chính kiến của mình và mình kiên định với cái con đường mà mình đã chọn tại sao tại vì cuộc sống của bạn chỉ có một lần đúng không giống như là thời gian là càng lúc mà càng rút rút, rút, rút, rút gần đi mình không thể nào sống mà mình cứ nghe lời người này nghe lời người khác xong rồi cuối cùng kết quả à, xảy ra thì mình bảo ôi tại anh đó tại anh đó tại anh kia đúng không mình à, phải sống mình phải chịu trách nhiệm với cái cuộc sống của mình với tất cả những kết quả nó xảy ra nhưng mình à, có mình có chính kiến chủ quan nhưng mà mình vẫn tiếp thu cái mới mình vẫn nghe góp ý nhưng mình phải có chọn lọc mình xem cái nào đúng cái nào không đúng và nó liên quan gì đến cái chuyện đầu tư chứng khoán của mình tức là có một phần lớn một số người á là tham gia thị trường chứng khoán nhưng mà luôn tìm cách gọi là né cái rủi ro à nếu đây là lần tiên bạn xem video nhớ bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo và ra video mới 8 giờ 30 mỗi ngày ha phần lớn những người à, mới tham gia thị trường chứng khoán đều tìm cách làm sao đây tức là tìm cách gọi là né tránh những cái rủi ro những cái bất an những cái sự chịu trách nhiệm bằng cách đi hỏi bằng cách đi ờ, xem là hôm nay mua mã nào xem là bà con bảo mã nào mã nào đang hot các thể loại tại vì họ tin rằng là nhiều cái đầu sẽ tốt hơn một cái đầu đó nhưng mà bạn có thấy là giống đẽo cày cũng được không hễ ai nói mã nào hay có lý này nọ thì họ có khi họ chưa kịp tìm hiểu gì đã họ đã mua hoặc nhiều khi họ xem sơ sơ sơ sơ nghe phân tích sơ sơ sơ xong rồi họ cũng mua và mua xong rồi đùng một cái có cái gì đó ra hay có một cái rung rinh rung rinh thì cái lỗ một xíu là bán xong rồi lại nhảy sang mã khác cái tài khoản chứng khoán giống như cái khúc gỗ càng lúc nó càng ngắn ngắn ngắn ngắn xong rồi tới một lúc bỏ đi mất tới một lúc hết bỏ kiểu chứng khoán chỉ là một trò cờ bạc đó bạn thấy nó hai cái nó giống nhau nếu mà bạn biết thì ông Ben Graham á, ông có một câu cực, cực kỳ nổi tiếng là gì đầu cơ cổ phiếu chủ yếu là câu chuyện xung quanh việc anh A cố gắng nghĩ xem anh B và anh C và anh D đang nghĩ gì trong khi B, C và D cũng cố gắng làm y như thế đó cái việc đầu tư khi mà mình gọi là mình mới bước vào nó sẽ nó sẽ có rất nhiều thứ mà gọi là gọi là vô vàn luôn không biết bắt đầu từ đâu không biết bắt đầu từ cái gì cái gì cái gì từ phân tích hay kỹ thuật phân tích cơ bản chọn công ty hay là trường phái hay là đùm tùm lum đủ mọi thứ tùm lum đủ mọi thứ và khi mình không có cái đường hướng rõ ràng mình sẽ bị rối mình sẽ nghe người này nói một chút người kia nói một chút và mình sẽ gọi là loạn luôn mình sẽ loạn luôn ông George Soros ông cũng gọi là ông biết cái câu chuyện đó luôn và ông gọi là đưa ra cái quan điểm của mình trong cái tạp chí phỏng vấn ông năm 1970 ấy. Ông chia sẻ là mục đích của nhà đầu tư là phải luôn giữ đầu óc minh mẫn và tỉnh táo. Cái quan trọng đó, thấy không? Luôn giữ đầu óc minh mẫn và tỉnh táo. Đừng hành động vội vã dựa trên những thông tin cảm tính bên ngoài. Đừng giao dịch với số lượng cổ phiếu quá lớn hoặc đòn bẩy quá cao đến nỗi phải lo lắng vì nó và đừng bao giờ bị ảnh hưởng bởi cái trạng thái của chính mình trên thị trường trạng thái của chính mình trên thị trường là sao là lúc mà thị trường kêu là hô là đỏ chạy hết rồi mà mình vẫn còn cổ phiếu hay là lúc mà mọi người bảo mua hết rồi mà mình chưa mua được mã nào mình phải có cái con đường riêng của mình và mình kiên định với con đường đó à, nếu mà mình đầu tư mà lúc nào tài khoản của mình cũng full cổ phiếu rồi full cả mặt margin nữa thì mình sẽ rất khó để mình gọi là theo đúng những cái nguyên tắc đầu tư ban đầu của mình bạn sẽ rất dễ gọi là ném tiền qua cửa sổ rất dễ bán cái nọ bán cái kia vì lỗ vì thị trường sập vì đủ mọi thứ vì tin xấu ra vì tất tần tật và bạn sẽ dễ mất tiền rất là nhanh và hãy nhớ một điều nhé bất kỳ thông tin gì bạn nghe được trên thị trường thì chắc chắn bạn không phải là người đầu tiên và có rất nhiều người đã nghe các thông tin đó và họ đã có hàng cơ số hành động trước rồi thì mới tới lượt bạn mới tới lúc bạn nghe cái thông tin đó lúc đó bạn làm mọi thứ thì nó luôn luôn là muộn rồi à nó luôn là muộn rồi cái việc mà mình đầu tư trên thị trường á nó là cái trò chơi của tâm lý trò chơi của cảm xúc nó không phải là một môn khoa học tự nhiên nha nó không phải là toán lý hóa một cộng một bằng hai mà có công thức này nọ và việc mà mình cố gắng mình tìm một cái công thức cuối cùng một cái chén thánh bách chiến bách thắng thì nó chắc chắn là không có và hãy nhớ nó chỉ có những quy tắc thôi nó chỉ có những quy tắc như là quy tắc uh, tham gia thị trường này quy tắc cơ cấu tiền này quy tắc lúc nào mình nên dừng lại này rồi quy tắc cơ cơ cấu tiền rồi nó quy tắc chọn cổ phiếu này rồi quy tắc mua quy tắc bán này đó nó có rất nhiều những quy tắc như thế và mỗi quy tắc mình sẽ phải điều chỉnh sao cho nó phù hợp với bản thân của mình nó phù hợp với cái thời đại của mình nó phù hợp với cái thị trường mà mình đang đầu tư đó hãy hành động dựa trên cái kinh nghiệm cái đánh giá cái học hỏi của bản thân bạn chứ đừng nghe ngóng lung tung đừng nghe ngóng lung tung rồi nếu vậy nếu mà mình vẫn còn nghi ngờ mình vẫn còn bất an thì hành động thích hợp nhất đấy là hãy tạm thời lùi ra tạm thời rời xa thị trường trì hoãn sẽ gọi là đỡ thiệt hại hơn sẽ tốt hơn là thua lỗ dù dù gì thì bạn vẫn còn tiền còn nếu bạn lỗ là bạn mất tiền mất tiền thì bạn sẽ không làm được gì khác à, sai lầm của gọi là 99 trong số 100 người á, là thị trường sẽ còn đi lên khi nó ở đỉnh và còn đi xuống khi nó ở đáy hãy để ý đừng theo đuổi những thứ mà mình thấy là không hợp lý nữa mình đã thấy cái kết quả này nó không phù hợp nó không ra cái kết quả nữa thì hãy bỏ nó đi hãy tìm kiếm những thứ mà nó hiệu quả hiện tại ok quỹ từ Nhật MSCI hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn đầu tiên trong ờ, đầu tư chứng khoán chúng ta ai cũng muốn là mình sẽ cổ phiếu của mình mua nó sẽ tăng nó sẽ tăng tăng tăng tăng tăng càng nhiều càng tốt đúng không nhưng mà nếu có những cái tín hiệu không tích cực có những cái tín hiệu xấu xảy ra với cổ phiếu đó thì chúng ta phải bán sớm để ít nhất là giữ lại một phần lợi nhuận của mình hoặc là giữ lại cái số tiền vốn của mình đúng không cái tính thời điểm trong đầu tư chứng khoán nó cực kỳ quan trọng và nó quyết định cái sự lãi hay lỗ cái cổ phiếu của mình nếu một cái cổ phiếu nó giảm nó đang giảm mà mình hy vọng nó sẽ tăng trở lại hay là mình hy vọng nó tăng quá mức lúc mà nó tăng thì như vậy nó tăng quá mức mình không tỉnh táo mình nhận ra được lúc nào nên dừng lại thì mình sẽ gặp thất bại nó cực kỳ nguy hiểm ok rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ đi vào câu chuyện đi sang cả rừng của chúng ta nó có gì hay nó có gì liên quan đến đầu tư chứng khoán đi sang cả rừng có một anh chàng anh uh, lồng bẫy đi vào rừng thì cái lồng bẫy nó như sau tức là đây ví dụ đây là cái lồng này nó sẽ nghiêng lên có một cây trống và sẽ có dây cột cây và anh đứng nấp anh chỉ việc kéo thôi kéo cái dây là giật cái cây đổ là cái lồng chụp xuống ok thì à, nó sẽ diễn ra như thế này anh sẽ đúc cái bẫy xong anh để một ít thóc ở trong đó và anh chạy đi núp chạy đi núp ngồi đợi mãi thì cuối cùng cũng có một bầy chín con gà rừng nó mò tới cái bẫy á và sáu con vào bẫy sáu con vào bẫy ăn say sưa nhưng mà có ba con nó ở ngoài nó không vào nhất định nó không vào thế là anh mới đầu anh tính giật giật giật bẫy giật xuống để là có 6 con là ngon nhưng mà anh suy nghĩ anh thấy ba con kia thấy cứ lẩn vẩn lẩn vẩn có khả năng nó sẽ vào à, có khả năng nó sẽ vào thế là anh quyết định đợi đợi nốt ba con này vào giật phát là gọi là cho theo đàn luôn gọi là hốt chọn ổ luôn à, nhưng mà nó không đơn giản như vậy nó không đơn giản như vậy tự nhiên đang có ba con đang có 6 con ở trong bẫy ba con nó đi ra ba con tự nhiên nó đi ra nó không ăn nữa nó không ăn nữa thế là lúc này lại chỉ còn có ba con ở trong cái bẫy thôi chỉ còn có ba con ở trong bẫy thôi và anh ta bắt đầu thấy hơi tiếc bắt đầu hơi tiếc bắt đầu bảo mà thôi thôi được rồi bây giờ ráng chờ một con nữa chờ một con nữa vào bẫy là coi như mình có bốn con là mình sẽ sập bẫy và mình sẽ đi về mình sẽ giật bẫy mình sẽ đi về bốn con là ấm rồi nhưng mà trong lúc đang suy nghĩ trong lúc đang chờ đợi thì lại có hai con ở trong bẫy nó đi ra hai con nó đi ra thế là cuối cùng bẫy còn một con này bắt đầu thấy ồ thất vọng quá thất vọng tràn trề gọi là thấy à, bây giờ còn có một con thì hỏng hết rồi thôi biết là đứng đợi tí biết ông hai con nữa nó vào thì mình giật bẫy là coi như cũng có ba con và và tất nhiên đợi một lúc con một con còn lại nó ăn no nó đi ra luôn xong thế là lúc nó mới chạy theo dí theo nó thì nó nó bay mất nó chạy tóm loạn nó chạy hết cuối cùng về tay trắng cùng về nhà tay trắng à, cuối cùng là sau nguyên cả ngày về thất bại tay trắng bạn có thấy câu chuyện đó nó có gì liên quan đến thị trường chứng khoán không nếu mà bạn chưa nghĩ ra thì bây giờ bạn sẽ kể cho bạn một câu chuyện khác về thị trường chứng khoán ok năm 2014 cái lúc mà sóng dầu khí nó lên á lúc đó thị trường gọi là mã dầu khí nó lên quá trời lên luôn nhưng mà không phải ai cũng giữ được lợi nhuận có những người thậm chí còn bị lỗ ví dụ như hoàng có biết một anh bạn anh mua PVD lúc là 40 ngàn à, mua lúc 40 ngàn sau đó nó tăng lên nó tăng tới 80 ngàn là nó tăng gấp đôi là lời 100 phần trăm nhưng mà anh không chốt anh không chốt tại vì anh nghĩ nó có thể lên được 100 ngàn nghĩ nó từ 80 ngàn nó lên thêm 100 ngàn nữa nghĩ có thể lên được và nhưng mà cái sự thật là cái vùng 80 ngàn là cái vùng kỷ lục của nó rồi sau đó nó bắt đầu điều chỉnh nó bắt đầu điều chỉnh xuống 60 ngàn à, từ 80 ngàn nó điều chỉnh xuống 60 ngàn lúc này anh kia là anh có chỉ còn lời có 50 phần trăm thôi anh bảo lời 50 phần trăm tiếp quá biết vậy hồi trăm hồi 80 ngàn lời trăm phần trăm bán thì ngon bây giờ còn lời có 50 phần trăm thôi nhưng mà anh bảo có khả năng nó lên lại thôi anh đợi lên 80 anh bán lại nhưng mà nếu mà có dễ vậy không nó đâu có dễ vậy nó không lên nữa mà nó lại đau xuống xuống 40 rồi nó xuống 20 thế là cuối cùng từ đang lời 50 phần trăm chuyển xuống thành lỗ 50% từ đang 40 ngàn lợi lên thành 60 ngàn bây giờ nó thụt xuống lại xuống còn có 20 ngàn từ đang lời chuyển thành lỗ sau 2 năm gọi là giữ cổ phiếu đó từ lãi gấp đôi chuyển thành lỗ bạn thấy nó quen không thấy có dễ để mà gọi là mất tiền không nếu mà ai mà mới đầu tư nếu mà bạn nào mới chuẩn bị tham gia thị trường thì câu chuyện này hãy ghi nhớ và bạn sẽ thấy nó xuất hiện rất nhiều nếu những ai đang đầu tư rất lâu rồi thì bạn có thấy nó cực kỳ quen thuộc không? ngay cả chính mình đã trải qua rất nhiều rồi đúng không rất nhiều trường hợp như vậy cái đặc điểm chung bài học rút ra là gì Hoàng luôn luôn luôn luôn muốn mang đến bài học cho mọi người bài học rút ra là gì bài học rút ra có phải là cả hai anh chàng bắt gà rừng hồi nãy và anh chàng đầu tư PVD này đều quá tham có phải họ đều quá tham nếu bớt tham một chút thì kết quả rất khác đúng không mục tiêu cuối cùng của cả hai người là có phần thưởng mang về nhà là bắt được gà mang về nhà là có tiền mang về nhưng mà cuối cùng bị lỗ giả sử đi ví dụ anh thợ săn đó anh chấp nhận bắt được 6 con là anh lời một mớ đúng không hoặc là chấp nhận một con cũng gọi là có gà sách về nấu cháo đúng không gọi là cũng có không bị đói còn như anh chàng đầu tư PVD kia thì sao lúc từ 80 giảm về 60 lợi 50 phần trăm lúc đó bán được rồi là cũng có thể tự hào là ù tụt lời 50 phần trăm đó nha đúng không nhưng mà kết quả là sao không bán từ lời chuyển thành lỗ cứ lỗ là lại muốn gọi là lại muốn giữ lại muốn giữ để lại nó hồi lại để nó hồi lại nó hồi một chút thì lại muốn nó hồi hơn nữa nó hồi một chút lại muốn nó hồi hơn nữa cứ luẩn quẩn luẩn quẩn như vậy vậy cái mấu chốt rút ra là gì mấu chốt rút ra là từ hai câu chuyện trên chúng ta phải có một chiến lược đầu tư cụ thể và có những cái quy tắc cho riêng mình ha và tiếp theo nữa là phải tuyệt đối tuân thủ kỷ luật những quy tắc đó thì mới có thể thành công mới có thể sống sót được ai cũng muốn là cổ phiếu tăng tăng tăng tăng tăng nhưng mà phải biết mình nên bán lúc nào và nếu mà thấy có tín hiệu xấu phải bán để ít nhất giữ lại được phần lời hoặc bảo toàn được tiền vốn của mình ok rồi vừa rồi hoàng vừa mới chia sẻ với bạn cái sự liên quan giữa bắt cả rừng và đầu tư chứng khoán ha